Chào bạn, tôi là Kevin Nguyễn, chuyên gia đào tạo F&B thực chiến và trong tuần này thì Kevin Nguyễn tiếp tục nhận được một số những câu hỏi tới từ bạn đang kinh doanh trong lĩnh vực F&B và câu hỏi trong tuần này tới từ bạn là Tiến và tới từ Thái Nguyên câu hỏi của bạn như sau Em chào anh Kevin, em chuẩn bị mở quán ăn và anh cho em biết là trong thời gian đầu thì mình nên tập trung vào một số các sản phẩm để mình đưa vào menu mình bán hay là mình nên đa dạng sản phẩm để mình đưa vào menu mình bán Vì anh tư vấn giúp em cảm ơn anh À, chào bạn Tiến, đây là một câu hỏi mà Kevin Nguyễn nghĩ rằng là để không bạn Tiến quan tâm mà rất là nhiều các bạn trẻ khi mà chúng ta chuẩn bị mở quán hay là những anh chị đã mở quán đều quan tâm liên quan đến việc là để chúng ta lên lựa chọn một số các sản phẩm à, để chúng ta đưa vào menu bán hay là chúng ta lên đa dạng các sản phẩm chúng ta đưa vào menu bán trong giai đoạn đầu và với kinh nghiệm của Kevin Nguyễn thì Kevin Nguyễn sẽ đưa ra một vài những phân tích để giúp bạn à, tiến hiểu được à, như sau trong thời gian đầu thì chúng ta lên tập trung vào một số những sản phẩm thay vì chúng ta đa dạng sản phẩm ra vì khi mà chúng ta đa dạng sản phẩm chúng ta sẽ gặp phải vấn đề sau đây thứ nhất là chúng ta rất là khó trong việc mà chúng ta à, làm món ăn à, đồ uống đó để ngon bởi vì quá nhiều các sản phẩm thứ hai đó là gì chúng ta cũng rất là khó trong việc là chúng ta mang tinh PR bởi vì chúng ta cần rất là nhiều thời gian để à, mang tinh cái sản phẩm ra bên ngoài mà chúng ta lại rất là nhiều sản phẩm như vậy rất là khó trong việc chúng ta mang tinh cái thứ ba là gì chúng ta cũng rất là khó trong công việc là chúng ta xây dựng cái thương hiệu bởi vì sao là gì ta sẽ không tạo ra được sản phẩm đặc trưng của quán bởi vì trong menu chúng ta nhiều sản phẩm quán cái thứ tư là chúng ta rất là khó trong cái việc mà chúng ta bảo quản nó chúng ta cần rất là nhiều trang thiết bị hay máy móc hay cái nguyên liệu để chúng ta tạo ra món ăn và chúng ta rất là khó chúng ta bảo quản và làm ra món ăn ngon thứ năm đó là chúng ta rất là vất vả cái việc là chúng ta làm ra những cái sản phẩm chúng ta rất là nhiều cái sản phẩm như vậy khiến cho công sức chúng ta bỏ ra rất là nhiều và cũng rất là nhiều vấn đề khác như vậy thì bạn Tiến sẽ sẽ hiểu được là chúng ta nên tập trung bởi khi chúng ta tập trung thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng cho việc chúng ta marketing uh, những sản phẩm chính của chúng ta bên ngoài và chúng ta rất là dễ dàng cho việc chúng ta xây dựng cái thương hiệu và tạo ra những sản phẩm đặc trưng của quán chúng ta rất là dễ dàng cho việc chúng ta phải tập trung vào những sản phẩm chăm chút cho sản phẩm để cho sản phẩm ta khác biệt và ngon hơn như vậy thì bạn tiến cũng có thể hiểu rằng là trong thời gian đầu chúng ta nên tập trung vào một số những sản phẩm chính và chúng ta sẽ làm tốt những sản phẩm đó và nếu như chúng ta đã có được khách hàng rồi thì lúc đó thì chúng ta sẽ bắt đầu à, à, triển khai bằng cách là chúng ta mở rộng sản phẩm và khi mở rộng sản phẩm đó thì chúng ta lên xoay chung quanh cái sản phẩm chính mà chúng ta đang làm và như vậy sẽ đảm bảo được là chúng ta vẫn đang làm rất là tốt những sản phẩm à, của mình cũng như là chúng ta khai thác cái sản phẩm mới tạo ra những sản phẩm mới xoay quanh cái sản phẩm chúng ta đang có dựng kế thừa trên sản phẩm của mình đang làm tốt và hy vọng rằng qua video này bạn Tiến đã hiểu và chúc bạn có thể triển khai được tốt và với video này thì mình sẽ kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của Ken Nguyễn